chiều nóng vội vội cánh cò bay chúc miên đời nổi thủy sang châu đông xuôi ngược đường xa bốn bề bạc ngang nước nổi mênh mông sơ giác chiều mà gió mỏi mò bay tổ ấm nơi đâu khi mà đêm buông xuống Thank you. mình tuổi mới một khúc ca gửi về em sân chia niềm gian như một cánh chim tung trời bạc vô tôi vẫn là tôi Dẫu ở nơi nào cũng chung một quê hương Chỉ một lần thôi cũng dương bao nỗi sống đường quỷ xuống nhỏ có tình em sang sẻ chung Thank you.